Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn Chủ đề hôm nay ta sẽ luận về nuôi chó Người xưa cho rằng trước khi chủ nhân của chó bị tai họa Chó sẽ phát ra những tín hiệu thông báo cho chủ biết Chó là hỏa thổ, phân theo màu sắc của chúng Nếu chó màu xám và trắng thì có thêm kim Chó màu đen thì có thêm thủy Chó lông màu vàng thì rất là nhiều hỏa Chó là loài động vật ưu ái nhất trong gia đình rất nhiều người thích nuôi chó nhưng cũng không ít người sợ chó. Vì sao thích chó và vì sao lại sợ chó? Theo phân tích từ mệnh lý thì nguyên nhân đầu tiên là do bát tự dẫn đến. Trong bát tự, một người sinh vào mùa đông hoặc khi bát tự rất là lạnh thì cần rất là nhiều bùn đất nóng để gia tăng thêm sự ấm áp. Trên bát tự có hai loài động vật đại diện cho bùn đất nóng, đó là dê và chó. Nói cách khác, ăn thịt dê và nuôi chó làm cho một người nhận được sự ấm áp, người sinh vào mùa đông có vận tốt hơn. Phàm những người sinh vào khoảng thời gian từ 8 tháng 11 cho đến 18 tháng 2 dương lịch hàng năm đều là những người thích hợp nuôi chó. Nuôi chó mang lại sự ấm áp. Người sinh khoảng thời gian từ 5 tháng 8 hoặc sinh từ ngày 8 tháng 10 cho đến 7 tháng 11 những người sinh vào 4 tháng tỵ ngọ mùi và tuất thì bát tự cực nóng thông thường những người này bát tự không nên nuôi chó vì họ đã kỵ hỏa không nên thích hợp chạm vào chó chơi nhiều với chó người sinh vào tháng thìn tức là khoảng mùng 6 tháng 4 cho đến mùng 5 tháng 5 dương lịch trong bát tự nếu xuất hiện một trong năm loại tổ hợp giáp kỷ ất canh bính tân đinh nhâm hoặc là mậu quý đồng thời tạo ra được kết cấu hợp hóa tốt thông thường không thể nuôi chó chó sẽ phá hoại sự sinh hóa của rồng người thiếu hỏa thì nên nuôi chó vì vậy trong bát tự loài chó giúp bạn cực kỳ may mắn cũng có thể khiến bạn suy bại vì vậy căn cứ vào nhu cầu bát tự của mọi người để quyết định có nên nuôi chó hay không chó trong phong thủy xét về vị trí nằm ngủ nó cũng là một loại phong thủy ảnh hưởng hướng nằm của chó đại diện cho phương đó rất là nhiều hỏa thổ tồn tại giả dụ nam gia chủ cần thổ hỏa chó thích hợp đặt ở phương vị Tây Bắc con trai trưởng cần hỏa chó thích hợp đặt ở phương vị Đông bẩm sinh của chó có một lực cảm vô cùng mạnh mẽ có thể phản ứng đặc biệt cho vận khí của chủ nhân nếu bạn đang nuôi chó, đừng ngại làm một cuộc thử nghiệm. Hãy để chú chó nhỏ tự tìm vị trí ngủ của mình. Từ đó bạn biết được mình đang hành vận gì. Ví dụ nam gia chủ cần hỏa thổ. Chú chó không hiểu vì sao quen nằm ở phương vị Tây Bắc, đại diện cho người chồng đang có vận may. Ngược lại, người vợ kỹ nhất hỏa thổ, chó lại cứ nằm ngủ ở hướng Tây Nam. Người vợ chắc chắn sẽ gặp vận không may. Vì vậy, từ một con vật cưng, để nó nằm ngủ tự do ở đâu bất kể vị trí nào trong nhà có thể xác định được người nào đang gặp vận may và người nào không hãy thử nghiệm một cách khác một người không thích hợp nuôi chó nhưng bản thân rất là cần tuất thổ phương pháp giải quyết là có thể bài trí hình tượng một con chó trong nhà nó có tác dụng thay thế con chó thật Tuy nhiên về sức ngũ hành không thể nào bằng một con chó thật chạy nhảy trong nhà Trong văn hóa nhân loại, chó được xem là bạn của con người rất nhiều người cho rằng không nên ăn thịt chó Nếu bạn sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè, bạn không nên nuôi chó Còn nếu mà quá thích chó thì nên nuôi một con chó nhỏ Màu xám hoặc là màu đen là phù hợp Để tìm hiểu thêm về dụng thần tứ trụ trong cải vận